Rồi, chào toàn thể anh em mọi à, miền Bắc Trung Nam nha thì à, Trên cơ sở thì bên mình chuyên cung cấp tất cả các loại như là tài xỉu bịp ha à, mới nhất năm 2020 này đó, hột tài xỉu hoặc là những sản phẩm nào mà anh em làm cái tay em hoặc là kính nhìn xuyên nắp ha đó, hoặc là máy soi là bên cơ sở của mình đều cung cấp cho anh em chơi đó. thì hôm nay một cái sản phẩm mới mà mình có thể chia sẻ cho anh em để anh em biết thêm đó là cái sản phẩm là nắp camera thì anh em nghe cái sản phẩm từ nắp camera thì các anh em nhiều anh em chơi rồi vẫn có hiểu được nắp camera là chơi như thế nào đúng không anh em nhưng mà đặc biệt cái sản phẩm này cực kỳ là mới là mới là như thế nào nắp này có thể là soi đèn sáng này anh em này soi đèn mình khẳng định với anh em trong vắt đàng hoàng và thử 500 không hít đó là bao thử 500 bao cho anh em thử đèn led nhưng mà không bao cho anh em trẻ nắp thôi đó thì anh em nào mà chơi được hoặc là lầm được những cái nắp này vào đó hoặc là lầm tay cái thì anh em vẫn có thể chơi những cái sản phẩm nắp camera này đó thì nó có cách xa nó bắt cái này á, thì nó sẽ là 5 đến 10 mét cho anh em đó đây là cái sản phẩm mà máy này màn hình này nó có thể bắt đứng 10 mét vẫn có thể thấy được trong cái hộp tài xỉu này là xí ngầu này là nhờ là con nào con nào con nào mình vẫn thấy rõ là anh em nhé đó, thấy thậm chí thấy con nhất con tứ đều thấy luôn đó <coughs> thì mình sẽ test sơ qua cái đèn led cho anh em xem có sản phẩm nắp này anh em nha nắp này đó anh em thấy không đó, nắp camera hồi xưa thì à, làm sao mà dám bao thử đèn này như vậy được đúng không anh em đó, nắp camera hồi xưa thì không bao giờ bao thử đèn vậy được đúng không anh em đó đó nhưng mà khẳng định với anh em nắp này mình sẽ bao cho anh em thử đèn cua tư luôn đúng không đó bao thử đèn đó sạc từ anh em nhé đó cái bệ nó gọi là sạc từ đấy không phải như ờ, sạc kim nhiều xưa nữa là không chơi được đâu đa số bây giờ sạc từ hết sạc từ các anh em thử 500 này đó 500 được vô tư đó cái này ha đó 500 vô tư luôn đó 500 này anh em này ha đó anh em ha thử 500 vô tư luôn ừ, đây là cục 500 đó anh em không đó mình sẽ test sơ qua hộp cho anh em xem luôn hộp chợ bình thường để mình thử qua cái nắp này rồi đấy thì bây giờ mình sẽ sóc vài chén để anh em cảm nhận được cái bộ sản phẩm này nó tuyệt đối và chính xác tới đâu ha đó thì mình làm video thì mình sẽ cầm màn hình gần còn anh em lên thử test hàng thì sẽ cách xa cho anh em à, 5 10m để thử qua sản phẩm này à, mình lắp cây đầu tiên rồi cây này mình thấy được cây lục rồi anh em nhé lục tam tam lục tam tam thì cây này thì anh em quýnh về tài cho mình nhá cây này thì anh em quýnh về tài cho mình đó lục tam tam tài đúng không rồi chế thứ hai rồi cái này mình thấy lục ngủ rồi anh em nha thấy lục ngủ lục ngủ thì các anh em quýnh cho mình về tài rồi đúng không lục ngủ thì quýnh về lục tài ha ăn đủ luôn đó các anh em thấy không lục ngủ tứ tài tiếp này rồi cái này mình thấy được hai cây ngủ rồi hai cây ngủ rồi anh em nha thấy được hai cây ngủ đó, mình để đây anh em thấy không đó hai cây ngủ rồi đó, thì mình à, quay quay video đó anh em thì mình đưa lên cái màn hình này thì anh em không thể nào mà thấy được đâu đó tại vì nó sẽ phản lại cái camera của ờ, cái điện thoại á anh em không thể thấy được rồi như cái này á thì mình thấy được ờ, hai cây ngủ rồi thì mình sẽ quấn về tay đúng không anh em hai ngủ thì quấn tay thôi đó tiếp này rồi cái này mình thấy được cây nhất cây nhất cây ngủ cây tứ nhất ngủ tứ thấy được ba con luôn anh em nhé nhất ngủ tứ đó nhất ngũ tứ thì 10 nút người 10 nút thì nó vừa tròn xỉu luôn anh em nhé thì anh em muốn về xỉu cho mình ha. hoặc là nếu như anh em lắc cái thì sẽ có tay em ở ngoài nó sẽ báo cho anh em biết được để anh em có thể dỡ mặt này đó hoặc là hoặc là nhiều nơi nói chơi có thể là quýnh tiền trước đó đúng không anh em thì nhà con nó sẽ tả đi hay như thế nào á thì nhiều anh em nhiều vùng chơi nó nhiều cách nó khác nhau thì mình sẽ làm tổng hợp chung chung vậy cho anh em để anh em ờ, xem có thể hiểu được ha sẽ hiểu được và các anh em có thể lựa chọn những cái sản phẩm như thế này mà chơi cho nó an toàn và tuyệt đối anh em nha chứ còn không thì chơi những cái nắp mà ừ người ta cầm vào mà thấy nó xấu xí quá ha nhìn cái là biết liền thì có tan thì không thể nào mà chơi được đâu đó cho nên anh em phải lựa những cái sản phẩm mà tuyệt đối như vậy là anh em chơi như cái này thì mình thấy được hai cái ngũ cái tứ rồi hai ngũ thì anh em muốn tức tay về tài cho mình thôi ha, hai ngũ tứ thì nếu như anh em nào làm tem á mà lòng được buộc cái nắp này vào à, cho người ta sóc đúng không hoặc là những anh em nào là công ty rồi đấy dục đại cái nắp này ra người ta lấy người ta sóc thì anh em ăn đủ không đúng không ăn tuyệt đối luôn ăn cây nào cũng ăn được nhưng mà anh em ăn vừa phải thôi chứ còn anh em cái nào anh em ăn thì làm sao mà người ta chơi với anh em nữa đúng không ừ. rồi cái này các anh em quấn tài nhanh luôn quấn tài cho mình đúng không đó hàng thì bao chuẩn cho anh em luôn đó rồi cái này vẫn quấn tài luôn anh em nhé đấy thì mình chỉ test sơ qua cho anh em thôi ha còn em nào mà muốn chơi về sản phẩm này phải liên hệ với số điện thoại là 078601 124 hoặc là 078604 124 sẽ gặp trực tiếp mình nha đấy thì mình sẽ tư vấn thêm về sản phẩm này ngoài ra còn rất nhiều nhiều sản phẩm để anh em có thể chơi anh em chỉ cần nhắc máy và gọi cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em làm sao hiệu quả ha để anh em chơi làm sao mà nó chiến thắng mà không sợ tan tích không sợ phải lộ ra những cái chiêu bài mình đi biệt người ta đấy thì anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên mình nhé